đảo San Seleni Seleni năm 1943 1943 A world at war A world in turmoil we close closed the trap on Hitler's North Africa campaign But what next? Churchill urged an Allied invasion of Italy Call the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on Sansolini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidia, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them, these rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Now we need to know what the Nazis are planning, and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Fuhrer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. đến chúng ta bắt đầu chỉ có một thân một mình anh ta đột nhập lên đảo đúng là anh ta đã qua trường lớp huấn luyện đặc biệt Schmidt isn't the only target. Need to take out the officers too. chết à hai phát nó mới chịu chết rồi đứng dậy đi với ai nữa đâu thằng lính giáp đây có một thằng thôi lượm đi mà lượm Think I've grabbed all I can. Kiểm tra luôn luôn là kiểm tra đạn đây nha. Có 5 viên à? năm viên làm vậy xuống này đang tới không tính sao? I'll have to jump it. Tiết kiệm đạn kia đây, đàn không ngắm cái kiệm. lên kéo lên một thằng ha coi thứ đây coi thứ một thằng hai thằng à, có một thằng thôi nó nghe rồi nhưng mày coi chừng coi chừng mày mày mày mày mày mày phát hiện ta hả No more to find here. thiệt phần lính nữa đâu hai phần thường thường có hai phần chứ hai phần giáp một chỗ mà xuống ngắm nha rồi đột nhập vào bắt đầu vào hàng ô của nó rồi đó cẩn thận nha để à, chiếm ưu thế thì chúng ta chạy lên cái gác canh này để ta quan sát được cái tầm rộng hơn kẹo lên nhanh cho đến nó bắn kẹo lên nhanh cho nó thấy bí mật là cắn đi mật là phần thắng năm chín mươi phần trăm Lấy xung quanh ra được được mấy viên quá ờ, Bốn mươi ba viên mà bây giờ à cho nó tập trung lại chỗ cái xe mình bắn nổ cái xe là chết hết đúng không Ủa, đi tán ra hết thôi bắn bắn từng thành đi đây bắn để chặt rạc mày nhắm mà bắn để chặt rạc tao động hết rồi một thằng phát hiện mình rồi á mấy anh phát hiện mình rồi nó bắn là mầm á tao <laughs> mà chạy gì quá chết chết chết thằng lai đâu rồi thằng lai đâu trốn rồi thằng lai trốn đâu mày trốn đâu à mày giỏi mày giỏi mày là giỏi nữa thằng nào nữa đâu rồi còn một thằng nó lính ờ, còn một thằng nó lính canh lâu rồi hả ngoài gì ui bắn ghê quá bắn ghê quá trèo lên không lên đây lên đây ừ lên đây con lên đây lên đi lên đi lên đi mày mà cương với tao <laughs> dám kèo lên mày cũng gan dạ ha gan dạ ngầu xuống chứ lấy chúng em ra lấy chúng em ra lấy cái cặp à mày ở đuối ngay hàng gái ngay hàng gái hàng gái thằng này ló đầu anh thằng này ló đầu anh mày ở đuối mày ở đuối ló đầu ra tao hai thằng còn một thằng nữa đâu không còn thằng nữa chú ý nha còn một thằng nữa đó ba thằng chạy lên mà à một thằng nữa chạy quằn ra đây rồi mày lên đi mày lên đi mày mà lên đi mày lên đi mày lên đi giỏi dối lên dối lên anh con lại đây tranh thủ bắn thằng xa xa cái nữa đã cho bớt lính đi chút nữa rồi xuống đúng là tranh thủ bắn mấy thằng thiệt xa kia mấy thằng xa xa còn thằng nào không bắn thằng đỡ thằng ấy chút nữa xuống đỡ thôi không anh thú chạy xuống rồi mấy đây có gì luôn lượm đi có gì không lượm đi This will come in very rồi anh ta lượm lượm cánh thú lượm đi cho nó nhiều thôi sao chạy luôn không mấy thằng lính đang không lộ mày rồi bỏ kìa một thằng lính nó ra kia bên trái kia bên trái kia hai thằng chứ không phải một thằng như mày quay lại luôn đi chứ để thiếu đạn. quay lại luôn, để thiếu đạn. ô còn một thằng nữa kia hai thằng nhóm phải là một đâu ngầu thuốc mày đó cái mũ cái mũ mày lên đây tao Đá cái mũ mày lên đây tao Còn thằng nào nữa đâu Thằng nữa thằng nữa thằng nữa thằng nữa nào xuống mày thứ tiếp tục tiếp tục thằng kia nữa grabbed everything Rồi, chạy lại, lượm này trong hũ lượm hết, lượm. Rồi. À, hai thằng kia nữa. Ba thằng nữa. Chết chết chết chết chết. Chết chết chết chết chết. Rồi nó có rào nào ngay. yêu cầu là ló đầu lên cho tao là được bất cứ vì ở đâu ló đầu lên là được đâu vậy ở đâu mà bắn đùng đùng vậy chết rồi nó ở đâu mà nó bắn đùng đùng thấy nó mày ủa nó ở đâu mà nó bắn vậy không thấy à rào rào kia rào rào rào rào chạy không thấy nó là chạy đó không thấy thì chạy đi chạy chạy chạy đó mày vô tao mày hãy bới mày hãy bới mày hãy bới ủa nó bắn mình ghê quá à, lựu đạn lựu đạn chạy chạy chạy lựu đạn ủa mẹ nó quăng lựu đạn nào không thấy mà <laughs> mày chút xíu nữa không thấy lựu đạn là tiêu rồi đồ quăng lựu đạn thành lại, hay với mày hiểm ác hiểm ác đồ nó quăng một cái lựu đạn không thấy ý chết luộm thắng thú luộm rồi trận chiến này ta tiêu diệt khá nhiều dụ quân địch ra coi như ở đầu trận khá nhiều chạy lại đây thứ có thằng à, sĩ quan nào không Nothing else to find. Đại đá cái máy quay kia lại đá cái máy quay kia cho chút nữa quên là nắm cho về cái máy nào nổ vậy ta máy đây nổ hay máy nào thôi chạy vô đường lại đi về đi đi đi, cho đi, đi, hình như là dụ được hết cái tụi đây ra ở đây có hai thằng mà hình như là nó tuôn ra hết rồi đúng á nó tuôn ra hết rồi à, bắt đầu có một thằng kia thằng nào kia có một thằng kia ở trên bản đồ hiện ra một thằng nào kia đó đang đi về hướng nó đó, đúng hướng rồi đó à, tất cả sạch sẽ à, clear hạ xuống trước mặt có một thằng bên hông kia thấy chưa thằng bên hông kia chắc là tặng nữa nó thấy mày rồi hay sao nó hứa hứa kia mày ơi nó thấy mình rồi hay sao nó hứa hứa kia chạy chạy cho chắc chứ không nó bắn màu xuống sao biết kìa đâu à dạ, sạch sẽ mà nó à kia Hèn chi mày mày Thấy mình mà nó không lưới Nó không được Rồi bên phải nha bên phải hai thằng như này chú ý bên phải hai thằng ở bên phải hai thằng bò đi thôi chạy ầm ầm nó nghe ô ra hai thằng nữa bốn thằng rồi kìa trễ rồi mà vô đột nhập vào đầu kia You're on my target list. Mình nhắm mắt như tao ấy. À, kia kia kia. với tao ấy mày đối đánh với tao ấy mày đối đánh với tao ấy mày đối đánh á vậy mà nó không chịu chết đâu nấp ở bên tường kia thằng núp ở bên đường đó đó đó đó đó đó Ô, bánh vậy bánh cặp vậy bánh cặp vậy ừ. bánh cặp vậy mày nguy hiểm dữ vậy trời run quá hay sao vậy <laughs> anh run quá anh bắn cặp run quá lại chỗ sĩ quan lại lụm đồ đã thằng sĩ quan này nó đồ nhiều này đó đụng đồ bốn thủy quan là lên kích lên thủy quan kích lên thủy quan rồi thằng đây là thằng này có gì không rồi bắt đầu dụng ra giữ tử đạn này trước nữa qua cầu lại nguy hiểm này qua cầu lính đông là nguy hiểm này quân canh lính gác rất đông chuẩn bị là qua cái eo cầu đây đó, các bạn nhìn trên bản đồ đó đó có chuẩn bị qua cái eo cầu qua cái eo cầu đây này nha đó ngồi xuống ngắm coi đi đó thấy chưa dính chưa để đi ra đây bắn ra được gì, ra đây canh bắn luôn pháp cho nó đỡ tiết kiệm đạn ra ngoài Trời, đi biến mất rồi bắn ngay đầu một phát tiết kiệm đạn bắn trúng thân mình nó nó không chết tới mất hai ba viên đạn luôn ồ nó chảy ra này nó ló đầu lên cho tao mày ló đầu lên con động ra đi huy động ra đi con đến đâu mà bắn dữ vậy nó có thấy mình không mà nó bắn dữ vậy kia kia nó chạy ra kia Ủa, nó bắn tay ra ngoài một hai. cứ để nó ngầu xuống là bánh cứ để nó ngầu xuống đàng hoàng là bánh nó chạy kèo mẹ nó chạy kèo mẹ nó cứ nó ngầu xuống là bánh cái đã thành lại lá đầu anh à, lá đầu lên chạy ra đi chạy ra tập trung đi nó chạy chạy này đó bánh đốt bánh đốt đây bánh đốt đây cho nó đang đó chạy chạy chạy chạy chạy chạy chuyển lấu chuyển lấu chạy cho xa lên chạy cho xa lên luôn đi nó canh tí mẹ này rồi đứng đây trụ đây được rồi qua bên đây qua bên đây trụ cho các. đủ thú lồng đen mà chưa rồi bắn này mày bắn gì chặt lót hết rồi bữa nay ngắm sao dữ vậy đó bắn chặt mấy phát cho không chết mẹ nó hết rồi nó qua thiệt ngon nó ngầu thiệt ngon vậy mà bánh chặt hết dữ quá mà có gì dữ quá mà chứ không là diệt hết rồi nhá. bình tĩnh cứ từng tăng từng tăng đó thằng đây nữa mày trí chó trí chó với tao hai thằng hai thằng rồi đó lên là được đâu mày đâu tao đứng lên là mày phải biết tao đứng luôn luôn á mày đâu mày bưới mày hãy bưới mày hãy bưới mày hãy bưới mày hãy bưới rồi lên bản đồ coi thử đi rồi mình đã chiếm cứ à, được cái à, một cái mục tiêu thứ nhất là đã xong rồi nha à, các bạn rồi cho anh lính mình nghỉ ngơi đi ha rồi cho anh lính mình nghỉ ngơi cái đã rồi tiếp tục đó bản đồ tiếp tục đây đi đi hướng đây nha các bạn đi hướng đây qua ngang qua cầu đấy đó qua cái cầu vừa rồi mà lính nó ra nó rượt mình này rồi để chạy lại cầu đứng đi rồi thu chiến lợi phẩm mà đã dụ được coi như bốn thằng đeo theo ra bên này đánh ở giữa cầu chết cũng nhiều giữa cầu đánh chết cũng nhiều nãy bắn mất bình tĩnh quá chứ không bắn giết hết ở giữa cầu được rồi bắn gì trật hết mà mình có một phát đạn nó tới bốn phát bốn thằng mà rồi coi như đây là mình đã dụ tụi lính ra qua bên này mình giết được khá nhiều rồi nha các bạn giờ chuẩn bị là mình là qua cầu ok thôi không ra đây đứng nhìn cho đẹp đó rồi bây giờ cho anh đến mình tạm nghỉ à, ăn dưỡng đang nghe à, quý vị à, tiếp tục đó cái tòa nhà đó đó chỗ cái tròi canh kia là mình phải chặn sau mình phải vào đó mình lấy tài liệu rồi anh lính mình tạm nghỉ nha